mong khai nó mà nữ mà phong là dần cây, nó à cái đấy giờ mà so bật cây, cái đấy ăn lệ cho mình mà so dạy mà so yang là khảo ấy sa sạch đằng ở đây luôn gì muốn phải in cả, mà xin đấy sa sạch đằng để sai sẽ yang pan em đi sa sạch đằng đi sao nữa ajurit uh, mesen shalom di kebun ajurit mesen eh tanda gaya yang ajurit cara mana pang yang ada taku ajurit eh ada eh, eh, eh, wajar eh gengka ada ini cara mangkai syasat mesen taku mesen awa awa ajurit mesen eh gengdang kai cái tai ajurich shataku wa sangana ờ, razi mazan razi cái shan rong shapai shai razi rong e la ka madung ne shapai satam di wa di chu no nak pan e la ka wai wai plang tamo wa la ka wai siya yung ito ito eh, gang ada, siya kwan madi, ito siya kwan dang eh, sa ngana. Kaya ang ning ito mo, atung ito, loo, nung, o, nung, ito ko pa yung yapa, ang ito, trot, ang ito, yu, chu, chu, yu, yung plan, bi, dang, uh, mali, may, nin, mali, chan, nin, ah, ah, ah. eh, mali, uh, chan, nin, eh, ma, eh, sa ngana, eh, yung, ito, ito, ito, mê ly mấy nên là gừng chư lê so lăng mấy là gừng chư lê cha phải sa đi ra tha sư lâm mi Pama bum de gudang cha mai ning đi sadina Tama la me Pamabum dagudang Sada akraba zagning Mali mainin lagung amma Salang mainin lagung amma Wangdam mayra Narung narung teacher gae Wangdam mayra Narum narum يقولك مالي مينين răng tiền chi mai mai mali mai nên là na gừng âm mơ ra gì mai nên là na gừng âm mơ gừng đằng cây ajurit wa ê shapai lang na ding di shapai sa bung di na shapai cái adum gu khai ang pa yang na aya shapai la na na สัตว์ดินมายังเลยเทวะเด็กก็ดีจะซื้อลำรัดดังจะซื้อปลู จะซื้อมี มาดำเด็กก็ดีครับนิ่งมินเชมาราเอมินมาเชมาราดองไขว่าเอ้สมัยกังนี่นะมรองอังมาอังมาลังอามีสัตว์เบลอนบังดีนะตามาลับพลุงลุงตามาลับเมดกงกงดีงานอักรับดัมเบมินเชมาราเอกังอ่า ya na ya ang ninga tungku na ayang ya ta akrab magam cara mang mano ya ba nak pare tulo pare ni sha sabi sha pare sha deng kari na ta pan ang pan o di dagu gu dagu adung ngai akrab yang wa o te e mi sha deng ga ba na bing di la ya ku zu lam mi dagu ngning sha chan gu di na marong ang ma ma sha chan la ai lang lo di na samma lab da mi dagu ngang di akap min dam kai rong sang na kyom ma sang gun padu kyom ma sang na rum ri ai shin na rum ri ang du ta khu we gang mali kai na nin mali chan nin na mi na ya dai na bing jak par ta khu wa ma san le ye chara mang ma sen sha sa ma san ya ye gang ka tan na gai da bang ata te wa ma ata yo ma ra gai ajuri tang sha sha charge très grave. Yeah, grave, je dis, oh, comme ça, me sentir, ou là, mes dents, arrête d'appeler.